ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta khi nắng ban mai ôm đầy xua màn đêm giữa phong ba đợi ngay khi em trắng tay Em làm anh mất cả lý trí Đem bán luôn cả linh hồn Giờ thể xác không còn chí khí nên muốn theo em mãi để được sinh tồn anh Muốn nói với em một vài câu yêu Chắc chắn không thể được vai màu em Nếu thích không có gì phải giấu anh Yêu em với chắc anh được dài lâu Giờ nếu thích thì cứ like Anh là thứ nhất là gì có cái thứ hai Rồi thứ ba thứ tư thứ năm sáu cái chủ nhật không phải đi với anh thì chứ ai dù thế nào thì em ơi chẳng có lo Mưa bão nắng gắt hay là gió to kệ Anh vẫn sẽ ở bên dù mọi khi trở nên tệ Anh chỉ cần em mắt tâm sâu Oh my